vậy thôi tao về trước cảm ơn mày nhiều nha anh bạn nhớ chờ cuộc điện thoại của tao nha ok ủa nó là thằng nào vậy thằng bạn hồi lúc trước của tao lúc tao còn ở dưới quê á tao thấy nó cũng được á trời tao biết mà <laughs> xin mời mày bước tới mình đây là nơi của sông nước Đừng ngập mặn Cần Giờ có dừa đất Nhưng mà lũ kéo về bờ kênh lại ngập nước